Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng góp mặt trong vụ việc này với lời khẳng định thiền am này là bất hợp pháp, yêu cầu chính quyền tỉnh Long An xử lý. Bỏ qua các cáo buộc về trục lợi từ thiện vẫn đang còn được chính quyền làm rõ. Việc chính quyền khẳng định thiền am này không hợp pháp làm dấy lên một câu hỏi liệu bạn có thể lấy ngôi nhà của mình làm chùa hay không. Đây là hình ảnh ông Lê Tùng Vân bên trái, người đứng đầu cơ sở thiền am bên bờ vũ trụ và ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban tôn giáo bên phải. Lấy nhà làm chùa là nhu cầu thực tế. Vào năm 2012, sư cô thích nữ giới Trung đã gửi thư xin ban trị sự Phật giáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho phép chuyển đổi ngôi nhà được thừa kế của mình thành một ngôi chùa. Vào năm 2019, Ủy ban Nhân dân thị trấn Xịa, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cán bộ phải ngăn ngừa người dân lấy nhà làm chùa khi chưa được chính quyền cho phép. Trong vụ việc của thiền am bên bờ vũ trụ, chính quyền cũng đang tìm cách chứng minh đây là cơ sở tôn giáo chưa được chính quyền cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các thành viên của thiền am vẫn có cách né cáo buộc trên của chính quyền. Các thành viên cho rằng thiền am này không phải là cơ sở tôn giáo mà chỉ là nhà riêng để tu tại gia. Trên thực tế, việc nhận lấy nhà làm chùa hoặc địa điểm tụ họp, hoạt động tôn giáo là nhu cầu thực tế của người dân. Rất nhiều nhà riêng đã trở thành các cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên, những quy định quản lý về tôn giáo hiện nay khiến người dân dù muốn cũng không thể công khai cơ sở của mình cho công chúng tự do đến đây để sinh hoạt được. Những quy định nào đang cản trở bạn lấy nhà làm chùa cũng là câu hỏi được đặt ra. Nếu bạn muốn lấy ngôi nhà của mình làm chùa một cách chính thức những quy định về quản lý về tôn giáo của chính quyền có thể làm bạn nản trí. Luật tín ngưỡng tôn giáo quy định cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, trụ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. Những cơ sở này đều phải được chính quyền địa phương cho phép thành lập. Nếu như bạn muốn lấy nhà làm chùa thì còn cần thêm sự đồng ý của tổ chức Phật giáo được công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là hình ảnh trụ trì chùa Sơn Linh Thích, Thích Đồng Quang bên ngôi chùa bị chính quyền cưỡng chế vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Thời điểm đó, ông đang chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng. Các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung như các điểm nhóm theo đạo tiên lành cũng phải đăng ký với chính quyền cấp xã để hoạt động công khai. Hơn nữa, nhà nước quản lý rất chặt chẽ về đất đai tôn giáo. Đất tôn giáo phải được nhà nước giao và cấp quyền sử dụng đất. Nếu bạn muốn biến nhà của mình thành chùa, bạn có thể phải giao đất cho nhà nước trước, rồi nhà nước lại cấp lại cho bạn dưới danh nghĩa là đất tôn giáo. Ngoài các quy định về đất đai, việc xây dựng chùa hay cơ sở tôn giáo phải được sự cho phép của ban tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ của tỉnh, thành. Cơ quan này sẽ đánh giá về sự cần thiết và quy mô của công trình tôn giáo mà bạn muốn xây dựng. Đó là điểm khoản 4 điều 95 Bộ luật xây dựng vào năm 2014, sửa đổi vào năm 2020. Vào tháng 1 năm 2021, trụ trì chùa Sơn Linh, một ngôi chùa tự phát tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum cho biết chính quyền đã cưỡng chế ngôi chùa này sau khi nhiều lần yêu cầu ông tháo rỡ cơ sở. Vị trụ trì cho biết chính quyền đề nghị ông nên gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên thực tế, người dân vẫn có cách lách qua những hàng rào vừa kể trên. Theo tác giả Minh Thạch trong một bài viết trên Phật tử Việt Nam Tín đồ Phật giáo trong nhiều năm qua đã lấy ngôi nhà của mình làm các cơ sở tôn giáo dưới tên gọi là am hoặc là thất hoặc a lan nhã hoặc đường hoặc cốc hoặc viên vân vân để hoạt động tôn giáo một cách kín đáo. Cách đặt tên trên có thể giúp họ vừa tránh khỏi sự kiểm soát của nhà nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa duy trì quyền sở hữu cá nhân đối với cơ sở tôn giáo của mình. Đây là hình ảnh chính quyền hỗ trợ các thành viên Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh được chính quyền công nhận đến giành quyền kiểm soát Thánh thất Phú Lâm, một thánh thất độc lập tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Việc giành quyền này vấp phải sự phản đối của các thành viên nơi đây. Cũng theo Minh Thạch, Phật giáo miền Nam trước năm 1975 rất khuyến khích việc lấy nhà làm các niệm Phật đường trực thuộc giáo hội Phật hoặc không thì cũng đều được cả. Các niệm Phật đường này qua một thời gian đã phát triển lên thành chùa Tuy nhiên vào năm 1975, nhà nước Việt Nam đã lập ra các quy định phức tạp để kiềm chế việc phát triển chùa chiền cũng như các cơ sở tôn giáo khác. Đối với Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp tay cho chính quyền để hạn chế các ngôi chùa tự phát như khẳng định chắc nịch của cơ quan Trung ương Giáo hội Phật giáo rằng thiền am bên bờ vũ trụ là bất hợp pháp, cần bị xử lý. Kiểm soát việc người dân lấy nhà làm chùa độc quyền tôn giáo và cản trở quyền tự do tôn giáo, việc kiểm soát người dân lấy nhà làm chùa được xem là các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định hoạt động tôn giáo, tránh các hiện tượng như chùa giả nhằm trục lợi lừa đảo người dân. Tuy nhiên, nếu so sánh hoạt động tôn giáo với các hoạt động dân sự khác, bạn sẽ thấy những quy định về việc mở cơ sở tôn giáo là rất bất hợp lý. Bạn có thể lấy ngôi nhà của mình làm văn phòng công ty, tụ tập nhiều người đến để làm việc bạn cũng có thể thoải mái mời mọi người đến nhà trong các đám rỗ, đám ma, đám cưới, sinh hoạt, hội họp, vân vân. Vậy vì sao chính quyền lại tìm cách khống chế khi bạn muốn lấy nhà, làm chùa hay nơi sinh hoạt tôn giáo công khai khác? Đây là hình ảnh một buổi hành lễ của tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương dưới tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, An Giang. Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương có truyền thống kính ngưỡng Phật Lão Khổng và tu tại gia. So với các hoạt động dân sự khác, chính quyền hiện đang phân biệt đối xử một cách nghiêm trọng với tôn giáo. Một tổ chức hay như công ty cũng có thể gây ra những việc như lừa đảo, mất an ninh trật tự vân vân, như gây gổ, đánh nhau, nhưng nó vẫn được thành lập mà không ai bị ngăn chặn hay áp lên một thủ tục cấp phép phức tạp ngay từ ban đầu. Ở một số quốc gia nơi quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, bạn có thể tổ chức hoạt động tôn giáo tại nhà mà không cần phải đăng ký với chính quyền. Việc đăng ký không thông thường chỉ đến để giúp bạn được miễn thuế thu nhập hoặc hoạt động từ thiện một cách dễ dàng hơn như khấu trừ thuế đối với người đóng góp từ thiện. Trong vụ việc thiền am bên bờ vũ trụ, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhận được khẳng định rằng thiền am này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc yêu cầu cơ sở tôn giáo của bạn phải được một giáo hội công nhận thì mới được hoạt động là không hợp lý. Mối quan hệ này chỉ đơn giản là tư cách thành viên giữa tổ chức tôn giáo của bạn với một tổ chức tôn giáo lớn hơn. Bạn có thể trở thành thanh thế của tổ chức tôn giáo lớn hơn, tạo dựng uy tín cho bạn, hoặc bạn có thể được hỗ trợ tài chính nhưng nó không nên là điều kiện quyết định bạn có được tự thành lập cơ sở của mình hay không. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh rất nổi tiếng với nhiều sách xuất bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp tại các trung tâm làng Mai do thành lập ở Pháp, ở Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, chính quyền từng trục xuất ông khỏi Việt Nam và buộc 400 tu sinh làng Mai phải rời khỏi chùa Bát Nhã ở Bảo Lộc vào hồi năm 2008 vì lo sợ ảnh hưởng của ông lớn mạnh ở Việt Nam. Tương tự như việc bạn có thể mở một công ty riêng mà không cần phải là thành viên của bất kỳ công ty nào. Vậy vì sao bạn không thể mở một ngôi chùa riêng của mình? Đối với Phật giáo, chùa, giáo lý, kinh sách, nghi lễ hoàn toàn không phải là một sáng tạo riêng của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi giáo hội này thành lập đã có biết bao nhiêu chùa được thành lập, biết bao nhiêu nhà sư đã hành đạo. Không chỉ riêng với Phật giáo, chính quyền vẫn áp dụng nhiều điều kiện cho bất kỳ ai muốn mở cơ sở hoạt động tôn giáo là phải được tổ chức tôn giáo lớn hơn như giáo hội, hội thánh, vân vân công nhận là thành viên tổ chức trực thuộc. Đây là một lớp kiểm soát nữa của chính quyền đối với quyền tự do tôn giáo, đồng thời nó tạo ra thói quen độc quyền về hoạt động tôn giáo cho các tổ chức như Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng sự phát triển tự nhiên của các tôn giáo vẫn không bị vùi dập bất chấp các quy định của chính quyền có thể nghiêm cấm chặt đến đâu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dù không được chính quyền công nhận vẫn tồn tại song song với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy